Happiness is here and now. I have dropped my worries. Nowhere to go, nothing to do. No longer in a hurry. Chào mừng mọi người đến với Du học chữa lành. Đây là một podcast mà mỗi tuần Hằng sẽ được trò chuyện với những người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Mong rằng những câu chuyện và các góc nhìn đa chiều sẽ giúp mọi người có thể hiểu thêm và tìm được sự đồng cảm về cuộc sống ở hải ngoại. Chào mừng Thoa đã đến với Du học chữa lành và cảm ơn Thoa đã dành thời gian để nói chuyện với hàng ngày hôm nay. À, chắc là trước hết nhường lời cho Thoa giới thiệu một chút về bản thân với mọi người đang lắng nghe podcast nhỉ? Ừ. À, chào Hằng và chào mọi người đang lắng nghe podcast. À, thực ra thì um, uh, Thoa là một cái người ấy mà trước đây mình cũng không không biết nhiều về podcast đâu thế nhưng mà qua một vài những cái người mà mình xem vô tình trên youtube ấy, mình bảo ôi sao lại có một cái thứ mà nó lại nó lại kiểu rất là thích như thế này tức là mình cảm thấy là mỗi lần mà nghe podcast mình kiểu như là được được một lần mình nhận nhìn nhận về bản thân của mình mình được kiểu trầm tư hơn ấy được đi sâu vào bản thân của mình hơn thế là từ đấy cũng cũng cả là ừ uh, ấp ủ ấp ủ thế là tham gia vào cộng đồng podcast và vô tình quen hang đấy và cùng với một cái dự án mà podcast của hàng ấp ủ thế thì hôm nay cũng rất là vinh dự mà được trở thành khách mời của hàng <laughs> gọi là khách mời ờ, khách mời của hàng để mà chia sẻ về một cái chủ đề hôm nay hàng à, mời mình ấy thì ờ, đầu tiên mình cũng gửi lời chào đến tất cả mọi người đang lắng nghe podcast này ờ, mình là Thoa tên đầy đủ của mình là Đỗ Thị Huyền Thoa mình sinh năm 1992 uh, hiện tại thì mình đã là mẹ của hai bé sinh đôi được 2 tuổi rồi và hiện tại thì mình đang sinh sống cùng với cả chồng và mẹ chồng ở Hà Nội ở chính xác ở khu vực Long Biên đấy đấy là một chút về thông tin cơ bản của mình à, rồi cảm ơn Thoa thì Hằng có biết là, là Hằng Thoa đã có một thời gian à, sinh sống và làm việc ở Nhật đúng không? Thế thì chắc là cái câu hỏi đầu tiên Hằng muốn hỏi là cái bữa sáng của Thoa khi mà ở Việt Nam và khi ở Nhật thì nó khác nhau như thế nào? Bữa sáng à? Ừ, ờ, cái hồi mà ờ, hồi mà trước khi mà đến Nhật ấy thì mình ở Việt Nam thì mình có làm Ờ, làm cũng đi làm cái công mấy công việc về bên mảng headhunter tức là săn đồng người á thì là một nhân viên văn phòng thì bữa sáng thì và cái hồi đấy á, hay thức khuya hay thức khuya và ngủ dậy thì hay kiểu uể oải và xã và ăn ăn sáng thì văn phòng thì sẽ thường đến và gọi đồ ăn đến ship tận văn phòng để ăn có thể là những món bánh mì này hay là xôi hay nhiều khi là có thể đi ra bên ra ngoài quán ăn cùng với cả đồng nghiệp đấy đấy là cái bữa sáng ở Việt Nam nhá thì còn đến khi ừ. mà sang bên Nhật ấy thì cái giai đoạn đầu tiên hồi mà sang Nhật ý, là chưa quen mọi thứ bên Nhật đâu bước chân đầu tiên đến Nhật thì là mang theo rất là nhiều mì tôm mì tôm <laughs> và cái ngày mình nhớ cái ngày đầu tiên là ăn sáng bằng mì tôm Việt Nam tức là vẫn ăn vẫn như thế và cũng chưa dám đi ra bên ngoài nhiều để mà mua đồ bởi vì cứ sợ là ồ mình không hiểu nhiều tiếng mình không mua được hàng ấy thế thì dần dần cũng quen hơn và bữa sáng thì mình cũng hay đi ra kiểu là tiện đường đi học ấy thì mua là ở bên Nhật thì họ hay có những cái bánh mì sandwich này hay là có những cái hộp cơm bento này hay là có những cái kiểu như là cơm nắm ấy cơm nắm đấy cơm nắm rong biển ấy ừ. đấy thì mình han kiểu tiện như thế hoặc nhiều khi là mình mua những cái túi ở bên Nhật thì họ hay có những cái túi ngũ cốc ấy thì mua về xong ăn cùng với sữa hoặc là sữa chua đấy tức là mình hay ăn kiểu đơn giản như thế thôi tức là tiện thì mình ăn như vậy đấy có thấy ngon như đồ Việt Nam không thực ra là mới đầu thì chưa quen thấy vẫn thấy thèm đồ Việt Nam hơn thế nhưng mà dần dần thì mình cũng tìm những cái thứ mà nó giống giống đồ Việt Nam tức là mặc dù là mình ở bên Nhật ấy thế nhưng mà mình vẫn luôn luôn là nhớ đồ Việt Nam mình không mê đồ Nhật đâu tại vì đồ Nhật là đặc sản của họ là đồ sống mà mà mình thì lại không ăn được đồ sống thế là vẫn kể cả mình nấu cơm mình nấu cơm ở nhà ở phòng trọ ấy phòng trọ ký túc xá của trường ấy vẫn luôn luôn là tìm những cái nguyên liệu uh, của Việt Nam à, nguyên liệu giống như Việt Nam để nấu ví dụ như là uh, rau luộc này hay là cà rốt hay dưa chuột hay rồi là thịt gà thịt lợn đấy tức là chế biến theo đồ Việt Nam chứ còn không không không không cũng không khoái lắm đồ Nhật thế cho tớ hỏi một tí là thế cái lý do vì sao mà Thoa lại chọn đi Nhật và khi mà đến Nhật thì Thoa đã làm gì? Ừ. Ý là về công việc hay là học học tập ừ. ấy? Ừ. thực ra là cái cái cái cơ duyên mà đến Nhật ấy, thì nó cũng bắt nguồn từ cái việc là mình rất là đam mê, mặc dù là mình học nền tảng, học trường đại học là tiếng Anh, thế nhưng mà mẹ rất là thích văn hóa của Nhật, rất là thích, ờ, ờ, hát tiếng Nhật, đấy. Thế là mình bắt đầu mình học tiếng Nhật, xong rồi là cái hồi mà cái cơ hội đi Nhật này nó cũng rất là đến một cách rất là vô tình. Hồi đấy thì có một công ty ở bên Nhật ấy, họ có những cái tổ chức những cái chương trình trao đổi cho sinh viên ấy để tạo điều kiện cho sinh viên được sang để học hỏi về các cái uh, kinh nghiệm rồi là các cái môi trường học tập bên bên Nhật. Thế thì hồi đấy mình cũng apply, mình apply thử và phỏng vấn bằng tiếng Anh. Hồi đấy là chưa biết nhiều về tiếng Nhật thì phỏng vấn bằng tiếng Anh hoàn toàn tiếng Anh. Thế thì uh, rất là may mắn là cũng là một trong rất là nhiều uh, các bạn ở Việt Nam thì uh, chúng tuyển cái cái chương trình đấy và được đi hỗ trợ 100% học phí nhá mình không mất một chút là học phí cả tiền phí đi và đến khi mà sang đấy học cũng không mất tiền học tức là họ hỗ trợ một trăm phần trăm thế nhưng mà cái thời gian nó ngắn thôi nó một năm thôi một năm chính xác là một năm ba tháng đấy thì tháng 10 2015 là mình bắt đầu mình đi thì sang đấy thì ban đầu là mình được uh, vẫn là học tiếng học tiếng ở trường uh, tiếng ở khu vực Tokyo và bên cạnh đấy thì um, họ có cho mình uh, cái cơ hội là mình làm thêm ấy gọi là cái arubaito ấy, làm thêm uh, của cái công ty đấy là về bên mảng thực phẩm ở bệnh viện thế thì mình được làm thêm ở những cái bệnh viện uh, ở cái bếp của bệnh viện ấy làm việc phân chia suất ăn rồi là dọn dẹp ở khu, khu vực bếp đấy thì um, nói chung là ừ. cái cái cái hành trình đi nhật của mình nó kiểu như là một cái cuộc trải nghiệm thôi trải nghiệm nho nhỏ thôi đấy ừ. thế cho tớ hỏi là trước khi mà đi Nhật á là kiểu mình suy nghĩ thế nào về cái đất nước đấy và khi đến nơi thì cái cảm xúc và cái suy nghĩ của mình sẽ như thế nào? Ừ, thực ra là trước khi mà đi thì tớ cũng là một cái người rất là hay tìm hiểu mà hay xem ở trên mạng à bên Nhật nó như thế nào thì mình cũng rất là thích rất là hứng ấn tượng với việc là à môi trường sạch này đồ ăn đồ uống rất là nhiều à, hoa quả rất là nhiều đấy à, thế thì ờ, đến khi mà cái cái cái tớ tớ nhớ cái khoảnh khắc đầu tiên mà khi mà đặt chân đến cái sân bay Haneda ở bên Nhật á thì cái ấn tượng đầu tiên đấy là việc không khí trong lành và mọi thứ mọi người rất là lịch sự á mọi người ở sân bay rất là lịch sự ai cũng kiểu là ôi cúi đầu chào rồi các thứ rất là lịch sự và chỉ dẫn rất là nhiệt tình nó khác hẳn hoàn toàn với cái cái cái không khí ở bên Việt Nam á và mình ấn tượng nhất là cái um, gọi là cái không khí trong lành và cái đường xá nó sạch nó không có một chút rác nào cả thế thì um, đến khi mà mình có cái xe của công ty họ đến đón ấy, thì um, trên đường đi á nói chung là kiểu như một đứa trẻ con được đi đến một cái nơi gì đấy rất là đẹp rất là tuyệt đẹp rất đầu tiên luôn á háo hức xong rồi đó. Ờ, nói chung là có cái gì là cũng nhìn tức là đi từ lúc lên xe đến lúc mà đến đến ký túc xá của trường tức là mình không rời mắt bởi bất kỳ một cái gì ở trên đường ạ nhìn từ tòa nhà từ con người từ những cái con chó ở ngoài đường <laughs> xong rồi là từ cỏ cây hoa lá bên xung quanh đó. nói chung là hào hứng như một đứa trẻ con luôn đấy à. ừ. và có nghĩa là không bị vỡ mộng một tí nào đúng không ừ, à, vỡ mộng à à có vỡ mộng thì chỉ là có một cái gọi là cái vỡ mộng về cái gọi là bị kiểu như là bị sốc về cái cái ngoại ngữ ấy. tức là à. mình hồi đấy mình học ở tiếng nhật ở việt nam thì mình học theo kiểu amateur mà đấy mình học cái mức độ cơ bản thôi thì đến khi mà sang đấy thì rất là bị kiểu bị sốc của đi ra mua đồ xong họ nói gì <laughs> chẳng hiểu gì luôn trời ơi mình bảo chứ ôi trời ơi thế thì suốt từ bao thời gian qua mình học tiếng nhật là đổ đi hết à không hiểu một cái gì cả người ta còn nói đến một cái những cái câu đơn giản thôi mà mình không hiểu mình mình cứ đứng kiểu ngây ngây người ra mà mình không biết là lên làm thế nào ấy đấy thì tớ không biết là tất mọi người khác có như vậy không thế nhưng mà tớ bị cái đấy sốc cái đấy và cái thứ hai đấy là rõ ràng là mình sang nhật đúng không thế nhưng mà cái ngày đầu tiên mình bước ra khỏi cửa ấy ra khỏi cửa phòng em mình đã gặp ngay người việt nam đầu tiên <laughs> thế là mình mới biết rằng à hóa ra cái khu này về sau mình mới biết rằng cái khu mà mình ở được bệnh danh là cái khu khu phố của người Việt Nam á tức là rất là nhiều du học sinh Việt Nam ở đấy luôn đấy thì đấy là có hai cái ấn tượng đầu tiên mà khi mà mình đầu tiên mình sang Nhật luôn à thế là cũng vui đấy chứ đúng không tại vì sao một cái là ở khu người Việt luôn ừ đấy không ngờ là sang ngày đầu tiên là ra gặp nơi người Việt Nam Ờ, thế ví dụ như là sang thì kiểu một tháng đầu tiên có cảm thấy bỡ ngỡ hay là có cảm thấy nhớ nhà gì không? Hay là cứ chơi thôi? <laughs> nói chung là ừ, đúng là tâm lý đa sang đầu tiên ấy theo kiểu nhà vẫn ta tâm lý là trải nghiệm ấy cũng cũng thích nói chung là nhớ nhà thì cũng nhớ cái lúc cái lúc mà tớ ở sân bay ấy, tớ tớ tớ tiễn bố mẹ xa tớ, tớ kiểu tạm biệt bố mẹ các thứ ấy bố mẹ khóc ấy nhưng mình <laughs> không khóc chút nào luôn mình rất kiểu hào hứng mình đang kiểu hướng đến một cái cái đất nước mà mình mơ ước mà từ rất là lâu rồi mà thế là mình cũng không khóc chút nào mình ừ, chỉ bảo là tạm biệt bố mẹ rồi các thứ thôi chào tạm biệt thôi thì đến khi mà sang thì cũng ban đầu thì cũng có cảm chút là uh, hơi hơi nhớ nhà một tí thế nhưng mà gọi điện về thì cũng thấy đỡ bởi vì cái lúc đấy là như kiểu một đứa trẻ được đến một cái miền đất mới một cái vùng đất một cái nơi mà nó rất là mơ ước được khao khát đến từ lâu rồi thế thì không thấy nhớ nhà nhiều lâu lâu dần mới nhớ nhá còn cái thời gian đấy thì không thấy nhớ nhà nhiều tại vì xung quanh nó đang có quá nhiều cái thứ hấp dẫn mình ấy mà mình không không không còn cảm thấy nhớ <laughs> nhà nữa đấy Ờ, tớ tớ tớ thì chưa đến Tokyo nhưng mà chỉ biết là Tokyo rất nổi tiếng với cái ngã sáu thôi ấy, mà, kiểu, nhiều nhiều người, kiểu, dòng người tấp nập đi qua. <laughs> Ờ, rất rất là xô bồ. Thì không biết là trong cái quá trình mà ở Nhật mặc dù là chỉ một năm thôi, một năm ba tháng thì, ờ, Thoa đã trải qua những cái có cái cái khó khăn gì mà mình cảm thấy là mình ước là mình biết trước khi mà sang Nhật không? Ờ, khó khăn à? Ừm, khó khăn thì đấy, đầu tiên là về cái về cái ngoại ngữ, về cái ngôn ngữ ấy, thì, ờ, tớ lúc ấy tớ cũng rất là cảm thấy rất là nà mình bảo trước sau mình không cố gắng mình học giỏi tiếng ngay từ ở nhà ấy, học, chăm chỉ hơn, mà mình cứ học theo amateur thì đến khi mà sang đây mình bị sốc sốc về cái ngoại ngữ như cái ngôn ngữ như thế. Thì nó cũng gây cho mình rất là nhiều khó khăn từ cái việc là mình sinh hoạt hàng ngày nhá, mình đi mua sắm hay là kể cả cái việc là mình đi làm thêm mình có thể làm thêm những công việc khác thì nếu như mà tiếng của mình tốt ấy thì thời gian đầu mình có thể ừ, tự đi làm cái công việc ở ngoài quán thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn thì đến khi mà lúc đấy mình cái tiếng của mình nó chưa tốt thì mình lại phải làm những công việc chân tay nhiều hơn ví dụ như là uh, mới đầu cái công việc được của tớ là dọn dẹp phòng ở khách sạn thì nó cũng sẽ vất vả hơn là những công việc làm ở quán đấy thì ừ. Ờ, đấy là cái điểm đầu tiên mà tớ thấy là mình cũng hơi tiếc một chút là nếu như mà mình tập trung học ừ, trước ừ, thì, thì vì mình cứ chủ quan mà mình trực quan mà mình ờ, bảo ừ thôi sang bên đấy rồi học bắt đầu học cũng được thế nhưng mà đến khi mình nhận ra rằng là à mình càng học được nhiều ở Việt Nam ấy thì mình sang đây mình sẽ sử dụng hết mình sẽ lấy những cái đấy ra để mình làm cái cái gọi là cái gốc của mình ấy để mình mình mình học về giao tiếp nó sẽ nhanh hơn là cái việc mà mình sang đây rồi mình lại học lại học lại từ đầu ấy đấy về cái thứ hai đấy là uh, cái việc uh, khó khăn trong cái việc là uh, ừ, thời gian sau ấy khi mà đã quen với cái nhịp sống ở nhà tối thì ờ, mình cảm thấy nó cái cuộc sống ở bên này nó không phải là cái cuộc sống mà mình mong muốn tức là uh, đúng là vừa là do xa nhà vừa là do xa bố mẹ mình phải tự lập rất là nhiều uh, thì mình cảm thấy cái cuộc sống bên này rất là cô đơn mặc dù là có bạn bè nhá có thầy cô giáo có bạn bè cũng có ở cùng với cả bạn ở trường ấy. thế nhưng mà mình đứa việc của đứa nào thì đứa làm ấy nhiều khi là ở cùng một nhà thế nhưng mà gần như cái thời gian gặp nhau không có thời gian ăn cơm cùng với nhau cũng không có tại vì mỗi người đi làm một việc mà đấy tức là mình cứ bị xoáy xoáy theo thế mặc, mặc dù là tớ không phải là áp lực về cái việc là mình phải đi làm mình kiếm tiền mình trả nợ cho bố mẹ nó cho mình đi học đâu thế nhưng mà nó vẫn cứ bị guồng theo guồng theo á uhm, thế là mình với là mỗi khi mà tớ mới đầu mà mới đầu mỗi khi mà tớ đi ga tàu đi tàu điện ở bên Nhật ấy đến khi mà ga mặc dù cái ga nó rất là đông người nhưng mà người cứ mọi người cứ kiểu là rất là vội vã rất là vội vã lúc nào cũng hấp tấp vội vã và không không có ai nhìn nhai cái gì đâu tức là nó khác hoàn toàn toàn với cả văn hóa Việt Nam ấy thế mình cảm thấy nhiều khi rất là lạc lõng rất là cô đơn và tớ nhớ là có một cái buổi tối khi mà tớ đi làm rất là muộn về rất là muộn khoảng một hai giờ sáng á đấy làm làm thêm một hai giờ sáng mình về thì hôm đấy trời mưa mà trời mưa xong rồi cũng mọi người đi trên đường xong ai cũng cũng kiểu nhanh nhanh để trở về nhà nên là lúc đấy mình đi trên đường một mình xong rồi che ô xong trời mưa xong rồi nói chung là cái cảm xúc lúc đấy rất là nhớ nhà đấy là cái lúc mà mình cảm thấy nhớ nhà nhất và mình muốn cảm như là mình muốn bay về nhà nhất ấy cảm thấy cô đơn vô cùng xong là tớ vừa đi vừa khóc mà không hiểu vì sao lại khóc luôn tức là tớ đi vừa khóc tớ cảm thấy là đây có thực sự là cái cái cái cái cuộc sống mà mình mong muốn không rồi mình cảm thấy nó nó, nó quá là cô đơn ấy và lúc đấy tớ tớ nghĩ rằng là thôi tớ sẽ chỉ học xong cái thời gian một năm ba tháng thôi xong tớ sẽ về chứ tớ sẽ không ở chứ tớ, tớ sẽ không muốn ở đây thêm lâu nữa đấy thì lúc đấy mình đã nghĩ như thế đấy thì đấy là những cái cái trải nghiệm mà tớ cảm thấy nó mà mỗi khi nhắc đến nhật thì tớ sẽ luôn luôn nhớ cái hình ảnh đấy Ừ, <laughs> Thế nhưng tại vì tôi nghĩ là trong vòng 1 năm 3 tháng này cũng nó sẽ có nhiều hơn một lần mình cảm thấy cô đơn và <laughs> lạc lõng. Thế những cái lúc mà mình cảm thấy như thế thì mình làm gì hay là mình nói gì với bản thân mình? Ừ, lúc lúc như thế thì tớ lại thường tìm đến nhạc để nghe. Ừm, nói chung là cũng chẳng tìm đến bạn để mà kêu than đâu, tại vì cũng đứa nào cũng có việc của đứa đấy cũng không có quá nhiều thời gian để mà có thể tâm sự chuyện trò hay gì thì lúc đấy mình lại tìm đến những cái thứ mà có thể giúp mình giải tỏa được căng thẳng à, giúp mình giải tỏa được cái, cái stress như thế thì tớ hay tìm đến nhạc hay là tớ sẽ mua một cái món đồ món ăn gì đấy hoặc là tớ sẽ tự ra quán tớ ngồi tớ ăn cái, cái món ăn mà tớ thích ấy đấy xong rồi là ừ, nhìn những người xung quanh hay là ừ, bắt chuyện nói chuyện với cái những người Nhật mà làm cùng với mình ấy đấy để ừ, họ có thể là chia sẻ với mình một chút cái câu chuyện ấy không không không phải là tâm sự chuyện của mình thế nhưng mà nói những cái câu chuyện thường ngày ấy đấy thì đấy là cái cái cách mà tớ tớ chọn khi mà tớ tớ tớ để giải tỏa cái stress như thế à, còn tớ thấy là tự nói với bản thân mình luôn là chỉ học hết cái chương trình này thôi rồi sẽ quay về đúng không ừ đấy tức là <laughs> cái cái cảm xúc đấy là ổn thôi không tại vì tớ hồi đầu tớ rất là nung nấu cái ý định là học xong thì tớ sẽ xin việc ở lại để đi làm thêm một thời gian để trải nghiệm cuộc sống bên nhật nhưng mà cái lúc đấy thì mình bảo thôi như này thì về rồi chứ không thể ở như thế này được em ơi chán ơi là chán tại vì những cái lúc như thế mình lại nhớ đến những khoảng thời gian mình Việt Nam ôi có những cái buổi đi cà phê với bạn bè xong ngồi tâm sự nói chuyện với nhau đúng không nhưng mà ở bên Nhật thì không bao giờ có những cái khoảnh khắc như thế đấy cũng nói chung là tôi cũng hiểu tại vì đi cái đợt đấy là có có vị vào mùa lạnh không hay là trong cả một năm đấy có hôm nào mà rất lạnh không có chứ có lạnh mà ừ, có tuyết luôn Lúc lạnh, kiểu, tuyết đúng là, kiểu, nhìn thì đẹp nhưng mà đi trong tuyết là rất là cô đơn đấy. <laughs> Ừ, trời ơi, chán ơi là chán. Xong rồi bọn tớ thì ở hai đứa một phòng với nhau, cái phòng bé xíu thôi, có ừ. giường tầng ấy. Thế nhưng mà việc đứa nào đứa làm ấy, không phải là cãi nhau thế nhưng mà việc đứa nào đứa làm. Ừ, lúc mà tớ đi làm thì bạn ấy lại về mà lúc bạn ấy về thì lại tớ lại đi làm ấy. Thế nhiều khi là không bao giờ ăn được ăn được cơm được với nhau đâu, chỉ nói chuyện được một chút thôi hoặc là gặp nhau ở trên trường thôi. À, là ở chung phòng là chia giường tầng luôn hả? Ừ, ở chung À, phòng, không ai đến một phòng. cái đấy là hơi khác ở bên Đức đấy, như bên Đức mà kể cả là đợt trước tớ ở ký túc xá ở trường á, thì cũng là mỗi người một phòng riêng, cùng lắm là chung cái bếp thôi, chứ không tại, kiểu, ở bên ở bên châu Âu thì, kiểu, nó rất là quan trọng cái quyền riêng tư ấy. Xong rồi ở Việt Nam mình ngày xưa còn có mấy cái, kiểu, mà thuê nhà chung, rồi, kiểu, hai đứa nằm chung một giường cũng được, đúng không? Bên này không bao giờ có chuyện đấy luôn, bên này trừ cái hai đứa yêu nhau mới nằm chung một giường. nhá, thực ra là ở ở Nhật thì nó cũng rất là tôn trọng quyền riêng tư. Ừ, tức là hồi đấy bọn tớ ở thì là thuê một cái, gọi là, ký túc xá của trường, thế như là một cái căn nhà riêng ấy. Một cái căn nhà riêng thì, ờ, bọn tớ ở tầng 1 thì là có hai tớ với các bạn đấy thì là ở giường tầng. Thế nhưng mà có hai cái bạn Đài Loan ở trên gác thì làm hai cái bạn ấy lại là mỗi người một phòng. Đấy thì tức là do chắc là tớ tớ nghĩ là do trường lựa chọn cho mình như thế để nó sẽ phù hợp với cái à. chi phí mà bên công ty họ chi trả hơn ấy đấy nó sẽ đỡ đỡ bị đội chi phí lên ừ. Thế Thoa có thể kể một chút về ví dụ như kiểu lịch trình một ngày của mình ở bên Nhật thì sẽ như thế nào và cái cái cái công việc đấy nó ra làm sao được không? Ừ, à, lịch trình một ngày nhá. Đến ừ, cái thời gian đầu ấy thì ừ, à, buổi sáng là bọn tớ sẽ đi học ở trên trường. Buổi sáng học thì sẽ học 7 rưỡi 8 giờ ở bên đấy xong rồi học đến tầm 12 giờ trưa đấy 12 giờ trưa thì ban đầu tớ chỉ đi làm ở công ty đấy thôi thì uh, mình sẽ về mình có thời gian mình nghỉ ngơi buổi uh, buổi buổi chiều nhá mình có cả một cái buổi chiều tầm khoảng đến 4 giờ 4 giờ là thì khoảng 4 giờ rưỡi là tớ đã phải ra khỏi nhà để đi lên tàu để bắt xe à, bắt tàu đến ờ, chỗ chỗ làm rồi thì tại vì ban đầu tớ làm ở cái địa điểm nó cũng hơi xa một chút mình phải đi rất là nhiều ga à, nhiều nhiều điểm ấy mới đến được cái điểm uh, làm đấy thì um, ước tầm khoảng bốn rưỡi tôi ra khỏi nhà thì đến khoảng chắc phải đi phải mất tầm thế hơn 5 giờ mới đến nơi á hơn 5 giờ mới đến đến đến bệnh viện thì tớ làm ở cái bếp của một cái bệnh viện đấy ờ, thực ra bệnh viện ở bên Nhật thì nó cũng đặc thù là nó cũng không quá đông đâu nó không đông đúc như viện ừ. bệnh viện Việt Nam thế thì ờ, tớ làm bếp bệnh viện thì là ban đầu thì nói chung là cũng có rất là nhiều rào cản ấy tại vì là mình mình ở đấy thì không có người Việt Nam luôn cái cái cái cái cái giờ tớ làm thì không có người Việt Nam thì um, có rất là nhiều rào cản về ngôn ngữ mới đầu mình đến mình không hiểu đâu người ta phân chia công việc cho mình không hiểu là mình sẽ cần phải làm cái gì đâu mà người ta chỉ làm mẫu thôi còn người ta nói thì gần như gần như là mình không hiểu thế thì người ta làm mẫu thì trong cái bộ phận bếp ấy nó cũng rất là rộng nó sẽ có ví dụ hôm nay tớ sẽ làm vị, vị trí A thì tớ sẽ là người mà Ờ, lấy bát ở những cái ờ, cái cái cái tủ cái tủ tủ ăn của bệnh nhân ấy xong rồi là uh, xếp ra rồi phân chia là có những đồ ăn nào thừa thì mình sẽ phải đổ đi mà bên Nhật thì họ lại phân chia theo kiểu rất là thứ tự tức là đồ ăn sống rồi đồ ăn chín đồ ăn canh như nào đổ riêng riêng với nhau xong rồi là uh, ví dụ bát to thì sẽ là một cái sầu riêng rồi bát nhỏ một chồng riêng là đũa rồi các thứ thế phân chia như thế thế thì trong một phần bếp như thế sẽ có rất là nhiều nhiệm vụ có người thì lau tủ có người thì lau bát có người thì bê bát vào trong tủ sấy đấy thế thì dần dần thì mình cũng quen với guồng thì tớ rất là may ở ban đầu là tớ đến để làm thì có một cái bạn ờ, bạn bạn trai người Philippines á bạn ấy cũng chỉ bảo cho mình rất là nhiệt tình bạn ấy dùng được tiếng Anh thế là mình cũng dùng được tiếng Anh thế là bạn ấy cũng chỉ bảo cho mình rất là nhiệt tình thế không thì mình chắc mình cũng cũng khó ấy. tại vì là toàn các bà các ông bà Nhật ấy người già xong họ nói tiếng nó cũng khó tức bình thường mình đã khó nghe rồi mà các ông bà già nhật dùng tiếng rất là khó nghe nữa nhiều khi là mình chỉ có thể nhìn bằng hành động người ta thôi thế thì dần dần ừ. cũng quen hơn với cái nhịp nhịp độ công việc ở đấy thế là về sau thì cứ nhìn vào cái bảng thôi ví dụ hôm nay mình ở vị trí một hay vị trí hai này mình sẽ biết à vị trí hai là những cái gì thế dần dần nó có quen hồi như thế thế là nói chuyện với mọi người nhiều hơn chia sẻ nhiều hơn ông anh cũng có những thời gian nghỉ giải lao thì ngồi ăn của mọi người đấy thì ở cái cái cái cái cái bệnh viện đấy tớ làm thì tớ chơi thân quen thân cùng được với cả một, một người ờ, mình tớ nhận là mẹ nuôi với cả một người tớ nhận là bà nữa đấy nói chung là hai người đối xử với mình rất là kiểu tốt ấy kiểu coi mình như con như cháu thật sự luôn ấy đấy <laughs> thế không biết là cái cái chi phí mà được nhận từ công việc đấy nó có đủ trang trải một phần nào cho cuộc sống không nói chung là chi phí thì đủ nói chung là chi phí về tớ làm một tuần ba buổi như thế nói chung là vẫn đủ mà uh, thoải mái về chi tiêu về ăn uống thế nhưng mà mình muốn là mình kiểu có nhiều tiền hơn để mình đi chơi chẳng hạn giải trí à, mua sắm cho gia đình chẳng hạn uh, đấy mình lại đi tìm thêm cái công việc ở quán ấy thì tớ đã tự tớ tự gọi điện tớ thử tự gọi điện phỏng vấn xin phỏng vấn ở một cái quán mì thế may sao lại gọi điện xong tự xin phỏng vấn xong là người ta hẹn đến phỏng vấn thế lại lại được đấy thế là đi làm đi làm ở quán mì thì làm quán mì cũng tầm khoảng 2 đến 3 buổi một tuần nhưng mà toàn làm buổi tối thôi và về hơi muộn một chút tầm khoảng 1 2 giờ sáng mới về nhà ấy. Ừ. Ôi thế cũng vất đấy. Đi làm 1 2 giờ sáng về nhà nhưng về xong còn phải tắm rửa các thứ rồi đi ngủ uống. rồi sáng hôm sau ờ ăn uống là phải đến 3 giờ có khi mới lên giường mà sáng hôm sau 7 giờ đã đi học rồi đầu là cũng hơi hơi hơi oải một tí đấy thì về sau thì quen việc hơn rồi thì thấy cũng nói chung là mình vẫn có thể làm được Ừm. <laughs> Đúng là kiểu giấc giấc ngủ của du học sinh là một cái thứ rất là xa xỉ phải không? <laughs> Không <laughs> không không thể nào mà mà có thể, gọi là, ngủ đủ 8 tiếng được vì ở nhà thể rồi luôn Ồ, thế những cái lúc mà nhớ nhà hay là, kiểu, cảm thấy hơi lạc lõng có bao giờ dám gọi điện về cho bố mẹ rồi kể không? Không, nói chung là cũng không kể về những khó khăn đâu. Mà thường chỉ kể về những niềm vui của mình thôi. Xong là mẹ cũng xem Facebook ấy thì mẹ thấy, ơi ừ, chia sẻ hình ảnh các thứ thì cũng thấy vui thôi chứ còn mình thì cũng không không không, kiểu, kêu ca với bố mẹ về khó khăn của mình tại vì cũng sợ bố mẹ ở nhà lo mà. Thế thường là mình sẽ tự xử lý thôi và nếu như mà cần trợ giúp thì có thể chia sẻ với bạn bè ở Việt Nam chẳng hạn, đấy. Tức là cũng không không không không có thói quen là gọi điện về xong là kêu là ủi con cảm thấy rất là buồn, cảm thấy rất là chán rồi cảm thấy rất là mệt mỏi" hay gì đâu không mình không làm như thế tại vì lúc ấy mình cũng lớn rồi ừ cũng không muốn bố mẹ nhà phải lo ấy, tại vì cái việc là mình đi là do mình lựa chọn mà đấy Ờ ừ, đúng, cái đấy tớ thấy tâm lý của nhiều người Thật ra sang đến đâu thì cũng, cũng buồn đấy Xong rồi tại vì thật ra ở trên Facebook thì tớ vẫn hay nghĩ là kiểu đẹp thì khoe ra mà xấu xa thì đậy lại chả nhẽ <laughs> mình lại lên trên đấy rồi mình kêu than rồi mình lại khóc lóc trên đấy thì cũng dở hơi. Đấy, rồi bố mẹ, kiểu, nhiều khi ở Việt Nam thì lại nghĩ là, ừ, rồi xong, kiểu, chụp ảnh lên thì toàn đi chơi không, xong bố mẹ lại: ui con này nó sang toàn đi chơi chả thấy làm cái gì cả" ấy mà rõ ràng là mình cũng đi làm nhiều ơi là nhiều mà mình, cũng không nói. Nếu mà, nếu mà kiểu vất vả với cả khổ thì đâu có ai thấu nữa. không? Ừ, đấy. Xong rồi đấy xong kiểu ai cũng muốn đi Nhật mà bây giờ tôi thấy mọi người cũng cũng đi Nhật khá là nhiều và kiểu cũng nhiều người đi Nhật theo cái dạng dạ. là xuất khẩu lao động hoặc là Ừ, bây giờ nó cũng nó cũng, gọi là, bão hòa rồi ấy. Cái hồi mà tớ đi tớ cảm thấy nó cũng bão hòa rồi, nó cũng quá là bình thường rồi đến mức mà đấy mình sang mà còn gặp anh luôn người Việt Nam thì cậu phải biết rằng là cái mức độ nó cũng đã quá là bão hòa rồi thì bây giờ nói chung là cái lựa chọn mà đi Nhật thì mọi người đa phần cũng đều là ờ, vì kiểu việc làm kinh tế nhiều hơn là cái việc đi học, Ừm. tớ cảm nhận là như thế. Cũng là đi học thế nhưng mà khi mà sang đấy rồi nó cũng bị áp lực nhiều về kinh tế thì mọi người sẽ nếu như mà ai mà không vững ấy không không cân bằng được ấy, thì rất là khó tại vì là cái đồng tiền nhật nó nó mệnh giá nó cũng cao mà đấy rồi là khi mà cái tiền nhật ấy mang về việt nam thì chi tiêu nó rất là thoải mái mà đấy nhiều khi là ừ. mọi người cũng sẽ bị mất cái phần cân bằng đấy và cũng uh, cái thời điểm của tớ ấy, thì có rất là nhiều những cái bạn học sinh ấy bạn đi sang bạn du học bạn cũng mất một hẳn một mấy trăm triệu để sang du học rồi thì bạn ấy cũng sẽ cần phải cứ phải tập trung đi kiếm tiền kiếm tiền kiếm tiền để trả nhanh trả nhanh trả nhanh ấy đấy thì là gần như là cái thời gian lên trường là chỉ để ngủ thôi chứ không học hành được gì cả ừ, đấy đấy là một cái thực tế chỉ của học sinh ừ. Thế lên trường để ngủ thôi mà còn kể cả có học thì cũng không vào đầu một chút nào cả thì cậu bảo là bây giờ các bạn ấy còn nhiều khi các bạn đi làm xuyên đêm luôn các bạn không ngủ ấy làm xuyên đêm không ngủ đâu làm xong đến sáng là đến lớp luôn ấy đấy có mức độ như thế cơ mà ừ. thì mình không nói chung là không thể trụ được ừ. Thế thì đúng là căng thẳng mà thật ra, kiểu, mình là con gái nữa, đi sang rồi, kiểu, cũng mệt, rồi mình kể cả có những hôm mình cũng này nọ lọ chai thì mình cũng rất là mệt mà mình không mình không thể nào mà trụ được cái đấy. Đúng là tớ cũng nghe kể là mọi người là là cái giấc ngủ là cái thứ mà thiếu rất là nhiều ấy. Nhưng mà thật ra tớ cá nhân tớ tớ cũng không hiểu vì sao mà mọi người lại phải đánh đổi nhiều thứ như thế để mà sang nước ngoài và để, gọi là, làm cật lực mà thật ra để nói là làm giàu tôi cũng không biết là mọi người có giàu hơn được bao nhiêu không so với cái công sức và cái thời gian mà mọi người bỏ ra thì không biết là Thoa đã đi Nhật rồi thì Thoa cảm thấy như nào về cái việc đấy nhỉ? Thực ra là tớ cũng chia sẻ là tớ sang Nhật thì không phải làm với cái áp lực là đi để kiếm tiền đi để phải kiếm tiền để trả nợ đâu mà đi mình hình thức là mình trải nghiệm thôi thế nhưng mà mình cũng chứng kiến mà những người bạn của mình ấy, những người bạn học cùng với cả mình á tức là họ phải lao được rất là nhiều gần như là ví dụ có một có gia đình có những gia đình thì họ sẽ là cái người mà nhận kinh tế chính á mặc dù là vẫn trẻ thế nhưng mà sẽ là một người nhận kinh, kinh tế chính coi như là đại diện cho gia đình để đi sang đấy để kiếm tiền ấy đấy thế thì họ cũng không muốn đi theo cái hình thức là lao động lao động thì đi nó sẽ vất vả hơn thì họ cái lựa chọn cái hình thức là đi bằng hình thức du học thế nhưng mà nó chỉ là cái việc là gán mát thôi ấy. thế thì sang đấy thì đúng là nếu như mà tập trung hoàn toàn vào cái việc đi làm ấy thì kiếm cũng kiếm được rất là nhiều tiền đấy ừ, có vâng. những người tớ chứng kiến là họ kiếm có thể một tháng mấy trăm triệu là chuyện bình thường luôn á cái tiền việt ý nếu mà đổi quy đổi ra tiền việt là mấy trăm triệu thì cậu bảo là ở việt nam thì mình đâu có thể là kiếm hoàn toàn mấy trăm triệu một tháng nó cũng rất là khó mà đúng không thế thì nhiều khi họ đánh đổi và họ nhìn vào cái lợi ích trước mắt như thế đấy thì đấy là có một cái thực tế là kể cả cái hồi đấy là tớ đi là có nhiều thực tế như thế và mình cảm thấy rằng tức là cái lúc đấy thì tớ cũng biết rằng là cái việc họ làm như thế cũng rất là rất là không tốt tức là ảnh hưởng đến việc học của mình ảnh hưởng đến sức khỏe thế nhưng mà mình cũng chưa nhìn nhận ra được là à đấy là cái thực tại thực thực trạng của cái cái cái lúc đấy bây giờ mình ừ mấy là mình cũng không khuyên nhủ hay mình cũng không lên án mình cũng không sao xe xét gì nhiều đâu nhưng mà mình mình cũng không nghĩ sâu ấy mình cũng không nghĩ sâu mình chỉ nghĩ là à thôi đấy là vấn đề của người ta thì kệ người ta ấy. đấy chứ mình không nghĩ nhiều về cái việc là à uh, bây giờ những cái vấn đề như thế nói như vậy thì mình liệu mình mình mình mình có mình có có thể giúp họ được cái điều gì không chia sẻ với họ điều điều gì không để mà họ có thể làm giúp họ được cân bằng được hai giữa hai thứ là về công việc về việc việc học về về thời gian về sức khỏe của người ta nữa thì từ lúc đấy cũng chưa nghĩ được nhiều và mình lúc ấy mình vẫn theo theo kiểu là sống chỉ bản thân mình thôi ấy. mặc kệ người ta mà bên Nhật thì họ cũng có một cái văn hóa đấy là việc ai thì người ấy làm không tôi không quan tâm đến cái chuyện của anh làm cái gì anh mặc cái gì anh ăn cái gì hay anh có những cái hành động gì khó hiểu ở nơi đông người đấy là một cái có một cái văn hóa của người Nhật là như thế tức là không quá ừ. không quá xâm phạm đến những cái quyền cá nhân của người khác ừ, vì kiểu nhiều khi tớ tớ cũng có bạn ở Nhật và tớ cũng thấy là kiểu nhiều khi nó kể một ngày của nó của mình cũng thấy hơi sót đấy tại vì kiểu vừa mới đi học xong rồi đi làm xong rồi có, có những ngày nó kêu là giờ sáng về đến nhà, xong khi giờ thì phải lên trường, rồi đúng là đúng là lên trường chỉ để ngủ thôi chứ không thể nào mà Có nhiều người là kiến thức người là từ chỗ làm xong rồi phi đốn đến trường luôn, xong chỉ, gọi là, chợp mắt được một chút thôi. Xong là dậy dậy xong rồi học thì làm sao mà học được cậu, những cái như thế. Chỉ lơ nga lơ ngơ gọi là, điểm danh thôi, điểm danh cho đủ thôi, đủ quân số thôi. Đúng là rất là vất vả, Vất vả không lắm. như những gì mà mình tưởng tượng. Thế ví dụ như tớ muốn hỏi là trong cái quá trình mà ở Nhật mặc dù ngắn thôi nhưng mà cậu, thấy là mình khác cái gì trước khi và sau khi mà mình sang Nhật? Khác cái gì ạ? Ừm, ờ, nói chung là khi mà mình bước sang một cái môi trường hoàn toàn mới như thế thì mình cũng được, ờ, nhìn, gọi như, mình được see rất là nhiều thứ mà kiểu như là đi ra khỏi lũy trà làng ấy mình cũng nhìn được rất là nhiều một cái nền văn hóa của một cái nước phát triển mà mình cũng ờ, gặp được rất là nhiều người họ rất là giỏi này rồi là mình cũng được nhìn rất là nhiều thứ văn minh hiện đại nền văn hóa văn văn minh hiện đại mình nhìn bằng uh, trực tiếp bằng mắt của mình luôn mình cảm nhận luôn mình tiếp xúc luôn chứ không phải là việc là nhìn qua màn ảnh nhỏ nữa đấy thế thì uh, sau mà sau cái thời gian mà tớ đi học rồi sau thời gian những thời gian đi làm ấy thì mình cảm thấy rằng là cái cái cái cái cái cái góc độ nhìn về của mình về cuộc sống nó kiểu đa dạng hơn nó không kiểu là thu hẹp chỉ là một cái đất nước như của mình nữa đấy già rồi là mình cũng có nhiều mối quan hệ hơn mình uh, cũng có nhiều kỹ năng hơn tức là kỹ năng về cái việc là uh, kết nối với người khác này rồi kỹ năng mà nói chuyện chia sẻ với cả những cái người mà khác quốc tịch với mình kể cả người Nhật rồi là mình người Philippines hay người Thái Lan người Đài Loan hồi đấy bọn tớ học với rất là nhiều các cái nền văn hóa khác nhau mà đấy thì mình cũng được tiếp xúc với rất là nhiều cái văn hóa rồi là cũng uh, trao chia sẻ được với mọi tức là không cũng không quá thân với nhau thế nhưng mà cũng có thời gian tiếp xúc với nhau thì cũng có học được những cái nền văn hóa của nhau đấy thì đấy là tôi thấy là đấy là những cái mà mình cũng nhận được khá nhiều trong cái thời gian mà mình mặc dù là thời gian ngắn thôi thế nhưng mà mình cũng nhận được rất là nhiều à, bài học được rất là nhiều những cái màu sắc của cuộc sống ở của bên Nhật ừ. oh, cái đấy là mấy cái gọi là về bài học những kiểu cậu có thấy về về con người của cậu có cái gì mà nó thay đổi sau hơn một năm à, không con người à thay đổi à uhm, ừ nói chung là thay đổi chứ tại vì là lần đầu tiên đi sang một đất nước kiểu xa như thế xong rồi tự lập hoàn toàn không phải là ở Việt Nam mà từ Hương Yên à, Hà Nội nữa cách nhau có vài trồng cây thôi đây cách nhau rất là xa thế thì cái cái kỹ năng tự lập của mình nó cũng nó cũng nó cũng đứng cái level nó sẽ tăng lên đấy mình tự lập hoàn toàn mà tự lập hoàn toàn bằng việc là mình đi làm mình kiếm tiền mà mình tự nuôi sống bản thân của mình đấy cái tự lập này nhá xong rồi là tất cả những cái thứ cái quyết định của mình đưa ra là cũng đều phải do mình tự đưa quyết định ra đấy cũng cũng có tham khảo ý qua ý kiến bố mẹ nhưng gần như là không tớ cũng ít khi mà uh, quyết định việc học hành hay là đi làm ở đâu thì đều là do mình mà đấy thì mình sẽ tự đưa ra quyết định xong rồi làm cái việc mà mình thấy mình trưởng thành mình lớn hơn mình uh, được người khác công nhận về cái sự trưởng thành đấy đấy thì tôi thấy là thì đến khi mà sau khi mà tớ ở Nhật về thì tớ thấy uh, khi mà đi xin việc phỏng vấn ấy đến cái lúc mà phỏng vấn ấy dưới lúc đi làm ấy thì mình mới thực sự là à hóa ra trong suốt thời gian mình ở Nhật nó thực sự là rất là đáng giá rất là giá trị nó tạo cho lên cho mình một cái gọi là một cái con người mình cũng có uh, nhiều kinh nghiệm này nhiều cái à, ngóc nhìn khi mà mình ở Nhật này xong rồi là mình nói chuyện nó cũng chững chạc hơn trưởng thành hơn đấy thì tôi thấy là đấy là những cái mà mà mà, mà đã giúp mình cái thời gian mình ở bên Nhật Thế tớ tò mò một tí là sau khi mà kết thúc chương trình học là quyết định về luôn là mình có thử apply xin việc ở bên Nhật không hay là là là xách vali lên về luôn? ra là nó lại liên quan qua một chút đến cái câu chuyện gia đình của tớ thì hồi đấy tớ tớ đã kể là cái những cái lúc mà tớ cảm thấy mệt mỏi, đúng không? Nhớ nhà thì tớ cũng rất là muốn về. Thế nhưng mà sau đấy thì mình suy nghĩ lại mà mình bảo là "Ôi, chẳng mấy khi có cơ hội được sang đất nước như thế này." Thì mình thôi, cứ ở lại mình apply xin việc đi. Tại vì cái công ty mà tớ làm ấy, thì họ có c cái cơ hội cho những cái bạn mà làm bay tổ, làm làm làm bán thời gian, thì có cơ hội để mà apply trực tiếp để làm nhân viên chính thức. Đấy, thì mình có thể làm luôn ở tại đấy được thế thì mình tớ đã nghĩ đến cái đấy và tớ đã hỏi thông tin rồi thế nhưng mà đúng là ừ, mọi điều tính toán nó cũng không nó cũng là nó cũng sẽ không thể là nhiều khi nó không thể theo như ý của mình được thế thì lúc đấy gần gần hết thời gian rồi ờ, thì gia đình tớ lại có chuyện đấy là trong một cái buổi chiều chiều ngày hôm nay chẳng hạn à, tớ chuẩn bị đi làm thêm ấy thì lại nhận được một cuộc điện thoại, điện thoại ở nhà uh, nói rằng là bố tớ bị đau bụng á đấy bố tớ bị đau bụng xong rồi <clears throat> đi khám thì bác sĩ lại chuyển lên bệnh viện tuyến trên tức là cứ chuyển lên chuyển lên thì cuối cùng là chuyển lên bệnh viện bạch mai thế thì đau bụng một cái cơn đau bụng rất là bình thường thôi kiểu nghĩ là ở đau bụng chắc đi ngoài hay ăn ăn gì lạ thôi chứ không ai nghĩ là nó bị nặng đến nào thế đến khi mà mọi người báo xa như thế bảo là bác sĩ bảo là chắc là bố không qua kịp ý bố không qua khỏi kịp ấy ừ thì um, bảo tớ rằng là chuẩn bị các thứ đồ đạc các thứ đi chắc là phải về rồi uh, về chứ không là không kịp nữa đấy thế lúc ấy tớ cũng tớ cũng rất là kiểu bàng hoàng ấy tại vì là mấy hôm trước vẫn còn gọi điện về bố rất là bình thường ấy đấy thì đến khi mà mình nhận được một cái điện thoại như thế xong mình còn chuẩn bị mình đi làm thêm nữa thế thì lúc đấy rất là bàng hoa rất là bối rối không biết làm gì cả thế là gọi điện cho bạn một vài người bạn bên đấy xong rồi bảo là ừ, hỏi về máy bay các thứ cho hỏi về máy bay các thứ xong ừ, tức là ừ, nếu như mà ở bên Việt Nam ấy mà báo cho tớ muộn chỉ khoảng mấy phút nữa thôi thì chắc là không kịp để đặt vé máy bay để về luôn và ngày hôm sau ấy mà phải đến ngày hôm kia mà đến ngày hôm sau nữa mới có thể về được ạ thế thì may sao là đặt kịp vé máy bay và đúng là trong một cái đêm thu dọn hết cả hành lý các thứ xong rồi là đến sáng sau lại về thế thì Ờ, về cái hình của bố tớ thì lúc đấy mọi người báo sang xong đến lúc mà tối tối thì báo sang rằng là bố tớ không qua khỏi rồi tức là mất rồi đấy thì ừ. cái lúc mà tớ tớ về thì um, sáng hôm sau tớ đặt vé máy bay về thì đến chiều tối tối về đến về đến Việt Nam thì cũng bố cũng cũng, cũng thủ tục các thứ niệm xong hết rồi tức là về về khi mà tớ về nhà thì bố tớ đã uh, nói chung là niệm hết xong các thứ rồi tức là không mình không không gặp được lần cuối nữa đấy thì đấy là một cái mà một cái dấu mốc mà mỗi khi mà nhắc đến cái việc là tại sao lại không ở thêm nhật thêm một thời gian nữa tại sao lại không đi làm bên đấy khi mà có cơ hội ấy, thì nó cũng liên quan đến cái câu chuyện của gia đình tớ đấy thì uh, <laughs> bây giờ vẫn vẫn nhắc lại thì vẫn bảo là ừ, chắc là do bố không muốn mình ở bên đấy hay như nào nữa hay như nào Ờ, vẫn kiểu an ủi bản thân như thế đấy thì nó có liên quan đến về cái biến cố của bố tớ đấy cảm ơn bạn đã chia sẻ và rất tiếc là bố đã không còn nữa nhưng mà đúng là tôi thấy là khi mà đi du học cái chuyện mà phải đánh đổi ấy là cái thứ mà có mình không ở gần người thân mà khi mà có những lúc mà biết rồi thì thật sự là không không không thể nào mà kịp được ấy khi mà về Việt Nam rồi ở Nhật với cả Việt Nam thì cùng châu Á, xong có có một lần à, ông tôi mất, xong rồi tôi cũng lúc đấy tôi cũng đang ở bên Tây Ban Nha. Thế xong rồi đại sứ quán còn đang cầm hộ chiếu luôn, <laughs> không thể nào mà xoay kịp, một tuần sau mới trả lời thì lúc đấy là xong xuôi hết rồi. Mà mình không thể nào mà về được thì đấy đúng là đúng là những cái cái trải nghiệm mà du học phải đánh đổi rất là nhiều thứ ấy. Và có những cái thứ thì thật sự là tiền không thể mua được. <laughs> Lần cuối cùng mình được nhìn Không thấy những người mua thân của mình. Ừ. mọi người vẫn hay có câu nói rằng là ừ, làm thế nào để mà tức là cái 5 phút cuối, cuối đời ấy 5 phút cuối đời bên người thân ấy mình sẽ mong muốn như thế nào nhưng mà mình nhìn lại đúng bản thân mình tớ tớ và bố tớ là hai tức là con gái thường rất là hợp bố mà từ xưa đến giờ hai bố con rất là hợp nhau và chưa bao giờ bố mắng mình một câu nào cả thế thì đến khi mà cái thời gian mà bố tiễn mình ra sân bay rất rất là bình thường rất là bình thường rất là khỏe mạnh đấy thì cũng không ngờ đấy là lần cuối cùng mình gặp bố đấy thì đến khi mà cái biến cố xảy ra nói chung là nó mọi thứ nó đến rất là bất ngờ ấy mình không mình không mình không lường trước được và nhiều khi tớ cũng nghĩ rằng ôi biết giá nhưng mà có khi mình không đi nhận thì mình cũng có nhiều thời gian mình bên bố hơn đấy tại vì nói chung là nhắc đến thì tiếc nối rất là nhiều ừ. ờ, nhưng mà mình lại có được những thứ khác, đúng không? Mình Ừ, thì thôi mình <laughs> cũng luôn luôn là ăn buổi ờ. ăn buổi như thế. Đấy. Ừ. Mình cũng có cơ hội để mà, gọi là, có thời gian cho bản thân nhiều hơn, vì tôi nghĩ thật ra đi du học là cái khoảng thời gian mà mình mình được ở một mình ấy. Mình không có những cái sự xô bồ như Việt Nam, alo một cái là mọi người có mặt <laughs> luôn, đi ăn, đi nhậu rồi rất là dễ dàng ấy rồi ở nước ngoài thì có nhiều thứ múi giờ khác nhau mình cũng không thể nói chuyện với bạn bè thường xuyên được này rồi là mình phải làm nhiều thứ khác nhau thế thực ra hỏi mình bây giờ ừ ừ cứ nói đi Ừ, tớ bảo là ví dụ ở, ở bên Nhật thì cái thời gian của mình là một mình nhiều hơn gần như là toàn thời gian của mình thôi nên ừ, nhiều khi mình cũng quen ấy mình quen với sự cô đơn <laughs> <laughs> quen với sự cô đơn rồi, quen với sự cô đơn và bây giờ có tận hai nhóc sinh đôi là cũng hơi mệt đấy. <laughs> Ừ, không thực ra là bây giờ đến tận bây giờ tớ kể khi mà tớ có gia đình rồi mà tớ nhiều khi tớ đúng một tuần tớ vẫn tớ vẫn bảo với chồng tớ là ừ tớ vẫn cần có thời gian tớ dành riêng cho bản thân tớ thôi tớ kiếm một cái góc nào đấy một cái quán cà phê nào đấy thôi tớ ngồi tớ nghe nhạc chẳng hạn đấy nhiều khi mình chỉ cần những cái cái, cái khoảng thời gian tĩnh như thế để mình gọi là mình tạm bỏ hết mọi thứ xung quanh để mình uh, ờ, như là nhìn nhìn nhìn nhận lại cả một cái um, về bên trong của mình ấy đấy mình tĩnh hơn mình ờ, mình mình mình được sống chậm hơn đấy thế tớ bây giờ tới Việt Nam tớ vẫn có những thói quen như thế Thế bây cho tớ hỏi là nếu như mà cậu được nói một cái điều gì đấy với cả các bạn mà đang chuẩn bị đi du học Nhật thì cậu nói với các bạn điều gì? Ừ, nói với các bạn du học Nhật à? ra là nói chung là về cái sự chuẩn bị về ngoại ngữ thì chắc chắn là đương nhiên rồi chắc chắn là đương nhiên tại vì là sang một cái đất nước mà nó hoàn toàn mới mà khác với cả Việt Nam mà thì cái ngoại ngữ sẽ là một cái ngôn ngữ sẽ là một cái thế mạnh để mà mình một cái công cụ ấy để mà mình có thể tự tin ấy mình tự tin mình làm bất kỳ điều gì mình tự tin mình đi đến đâu trên đất nước Nhật thì đấy là một cái điều kiện đầu tiên mà tớ nghĩ rằng mọi người cũng nên chuẩn bị uh, thật là kỹ học được càng nhiều càng tốt đấy và cũng không cần phải học quá nhiều gọi là chú trọng về ngữ pháp hay gì đâu mà hãy kiểu là học nói nhiều hơn học giao tiếp nhiều hơn ấy đấy cái đấy mới là quan trọng ừ. đến cái nữa rằng là, là trước khi tớ tớ nghĩ rằng ấy cái, cái điều này ngày xưa tớ cũng không không không nghĩ không không nghĩ ra đâu mình cũng chưa bao giờ nghĩ ra đâu thế nhưng mà đến bây giờ mình nhận ra rằng là trước khi mà mình làm bất kỳ một điều gì kể cả trước khi mình đi nhật ấy mình hãy hỏi rằng là thực sự là mình mong muốn điều gì khi mà đến nhật mình mong muốn mình được ừ, học hỏi một cái nền văn hóa mới hay mình được học hỏi một cái ngoại ngữ mới hay là mình đến Nhật chỉ là mình muốn để đi làm thôi đấy thì mình sẽ cần phải phân tách được những cái đấy ra mình cần phải thực sự mình hỏi bên trong của mình rằng là à tôi đến Nhật để làm gì là tôi sẽ làm gì là tôi sẽ làm gì để tôi nhận được những cái giá trị Ừ. ở Nhật để mà mình kể cả mình làm khi mà làm ở Nhật hay mình mình về Nhật mình về Việt Nam mình cũng sẽ mang được những cái giá trị mà mình nhận được đấy để mà mình có thể giúp ích được cho mình ấy chứ không nhiều bạn các bạn ấy không hỏi được những cái câu như thế thì các bạn ấy đi nhận sẽ bạn sống theo kiểu là ở ờ, ừ, tôi cứ sống ngày hôm nay xong ngày mai tôi kết thúc rồi cứ như thế cứ thế nó thành một cái vòng xoáy vòng xoáy và đến khi á mọi người về Việt Nam rồi mọi người không có bất kỳ một cái gì trong tay ngoài một chút tiền thôi và ừ. lại phải bắt đầu lại từ đầu á đấy tớ thấy cái đấy là quan trọng tức là mình các cần phải hỏi rõ mình xem và mình phải làm rõ ra là bản thân của mình thực sự mình mong muốn là gì tại vì cái lúc mà các bạn đi Nhật các bạn cũng là 18 tuổi rồi cũng là một cái độ tuổi trưởng thành rồi thì cũng cần phải nhìn nhận rõ về cái cái cái bản thân của mình chứ không phải là đi để ừ. theo kiểu trào lưu hay đi để theo là để là thể hiện bản thân hay đi theo để um, mục đích là tôi phải đi làm ừ. giàu hay gì đấy tớ tớ nghĩ là cái đấy là quan trọng nhất đấy Ờ, rồi, cảm ơn Thoa. Thế thì mình có một cái câu hỏi cuối cùng mà muốn hỏi Thoa là nếu như mà bây giờ được nói một điều với chính bản thân mình <laughs> sau một khoảng thời gian đi Nhật và đến thời điểm hiện tại rồi thì Thoa sẽ nói gì với chính mình? nói gì chính <laughs> nhỉ? Ừm, à, nói chung là tớ thì tớ vẫn không không không không có cảm giác hối hận về những cái gì mà mình đã làm đều mỗi cái quyết định mình đưa ra thì đều mang cho mình những cái trải nghiệm những cái kỹ năng mới rất là nhiều bài học kể cả có những bài học cũng là buồn có những bài học cũng bài học vui bài học hạnh phúc có rất là nhiều mối quan hệ thế thì uh, nếu mà như mà để để nói về một cái câu với chính bản thân mình ấy thì mình sẽ dùng cái từ uh, trong tiếng Nhật mà họ hay hay nói khi mà uh, sau khi mà làm một cái việc gì đấy xong rồi mình sẽ nói một cái câu kiểu khích lệ động viên ấy đấy là Uskeri Samadeshita tức là bạn đã nỗ lực cả một cái hành trình rồi và bạn đã vất vả rồi đấy thì mình sẽ gọi như là an ủi bản thân của mình ấy, động viên bản thân của mình ấy à là mình mình đã thực sự rất là cố gắng nỗ lực trong cả một hành trình đời rồi và mình hãy cứ tiếp tục phát huy những cái đấy của mình hãy tiếp tục phát huy và có những cái gì điều gì mà chưa tốt thì mình sẽ sửa sửa dần dần và có những cái điều gì tốt thì mình hãy phát phát, phát huy nó lên tức là mình chỉ cần tập trung vào bản chính bản thân mình và luôn luôn uh, hiểu rõ về lý do tại sao của mình đấy đấy là điều mà tớ muốn nhắn nhủ đến chính bản thân của tớ <laughs> ờ, là mình đã mình đã rất là cố gắng nỗ lực và mình đã làm hết sức mình trong cái cái cuộc hành trình kể cả là ở Nhật hay là ở Việt ừ. Nam đúng không? Ừ, ừ Ờ. Rồi, cảm ơn rất nhiều Thoa và những cái chia sẻ, những cái câu chuyện của mình. tôi cũng đã học được thêm một chút về nước Nhật mặc dù mình chưa đến bao giờ và hy vọng là mình sẽ có cơ hội được đến. Ừ, <laughs> cảm ơn Hằng. <laughs> Ừ. Hy vọng là mọi người nghe đã có thấy được một câu chuyện rất là thú vị và có thêm một góc nhìn về nước Nhật cũng như là về cái chuyện du học. Và chúc mọi người sẽ có một ngày tốt lành và cảm ơn Thoa rất là nhiều. Ừ. Cảm ơn Hằng và cảm ơn mọi người đã lắng nghe podcast của hai đứa. <laughs> Các bạn có thể tìm thấy du học chữa lành trên các trang mạng xã hội như Facebook, YouTube, Instagram, Apple Podcast và Spotify. Mọi thắc mắc và chia sẻ xin vui lòng gửi về địa chỉ email du học chữa lành a gmail.com. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những số phát sóng lần sau.